Hôm nay cửa hàng Anh Dũng xin giới thiệu cho các bạn cách thiết lập cài đặt vân tay khách Khi chúng ta cài xong vân tay khách Bây giờ chúng ta Khi chúng ta cài xong vân tay chủ Bây giờ chúng ta sẽ thiết lập những vân tay thành viên hay còn gọi là vân tay khách Chúng ta sẽ vô phần cài đặt là sao thang Chúng ta nhập à, vân tay chủ để vô phần cài đặt Bây giờ chúng ta sẽ vô phần số 2 là user setting và chúng ta sẽ thêm vân tay khách là bấm số 1 bây giờ chúng ta sẽ thêm vân tay khách là vân tay khách thì sẽ lưu từ vị trí số 10 chúng ta sẽ bấm số 10 vị trí số 10 bấm sao để xác nhận vị trí và chúng ta sẽ đặt vân tay khách vô một lần và chúng ta sẽ phải đặt đúng đúng vị trí của vân tay khách một lần hai lần SOK đã thành thành công ở vị trí số 10 bây giờ chúng ta nó sẽ hỏi chúng ta có tiếp tục ở vị trí số 11 cài thêm nữa không chúng ta sẽ hủy thì chúng ta sẽ bấm sao bây giờ chúng ta sẽ thoát ra để thử lại Bây giờ chúng ta sẽ đưa vân tay khách vô Và vân tay khách đang ở vị trí số 10 Mở khóa Bây giờ chúng ta sẽ xóa vân tay khách Chúng ta sẽ mở lên và bấm sao thăng Và chúng ta sẽ nhập vân tay chủ vô để vô phần cài đặt bây giờ chúng ta sẽ vô phần số 2 là phần cài đặt vân tay khách bây giờ chúng ta sẽ bấm số 3 là delete user là xóa vân tay khách ở đây nó có cho chúng ta là xóa theo số thứ tự hoặc xóa tất cả bây giờ chúng ta sẽ xóa theo số thứ tự hồi nãy mình đặt vân tay khách là số 10 mình sẽ bấm số 10 và bấm phím thăng xác nhận vị trí bây giờ đã xóa xong vân tay số 10 nó hỏi chúng ta có xóa tiếp tục những số khác nữa hay không chúng ta không cần thì chúng ta xóa ra thoát ra bây giờ chúng ta sẽ thử lại vân tay khách vân tay đã bị xóa bây giờ chúng ta sẽ đến đến phần chỉnh số thứ tự ở vân tay khách chúng ta nhập mật khẩu để vô phần cài đặt chúng ta vô phần số 2 tại vì hồi nãy mình đã xóa đi vân tay giờ mình sẽ thêm vào một vân tay khách làm ví dụ ngay vị trí số 10 mình sẽ nhấn mình sẽ để ngón giữa là ngón vân tay khách bây giờ đã cài đặt xong vân tay khách sẽ thoát ra bây giờ mình thử lại ngón vân tay khách được mở vân tay khách chỉ được mở thôi chứ ta vân tay khách không thể nào vô phần cài đặt được chúng ta sẽ vô phần cài đặt sao thang chúng ta nhập vân tay nhập vân tay chủ để vô phần cài đặt chúng ta vô phần thứ hai để cài phân tay khách bấm số 2 và chúng ta vô số 2 để chỉnh vân tay khách nó hỏi chúng ta muốn chỉnh vân tay nào vị trí vân tay chỉnh là số 10 hồi nãy mình là ngón này bây giờ mình sẽ chuyển thành ngón áp út một lần hai lần Việc chỉnh này chúng ta có thể dễ dàng và chúng ta sẽ thử lại giờ chúng ta sẽ thử lại ngón đã ngón cũ đã bị xóa đi và nó sẽ không vô được và giờ chúng ta sẽ ngón thứ đã chỉnh chúng ta đổi từ ngón này sang ngón này đã vô được việc chỉnh sửa vân tay này giúp chúng ta không cần phải xóa vân tay cũ đi xóa vân tay xóa vân tay này đi cài vân vân tay ngón áp út chúng chúng ta có thể chỉnh sửa vân tay đỡ một bước xóa và vân tay khách ở bộ khóa bộ khóa vân tay này sẽ cài được đến à, 290 người khách hoặc là vân tay thành viên để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ địa chỉ hoặc số điện thoại. Bạn có thể để lại bình luận bên dưới để có những thắc mắc gì mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem video clip mình. Bạn có thể đăng ký kênh, like, like video này và share cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn các bạn đã xem, theo dõi video.